và dạ, kính thưa tất cả quốc dân tất cả người trên thế giới Hoàng đế Hoàng thượng Lê Điện ở cái đến tòa án Liên Quốc lấy lại cái phần đất này gõ tòa án Liên Quốc để lấy lại phần đất này. Chuyển sang đây. Trung Quốc phải bồi thường cái số tiền phá nát dân tộc Trung quốc Đại Việt và Biển Đông. và dạ kính thưa đồng bào quốc dân tất cả người trên thế giới an Liên Hợp Quốc lấy lại dạng sớm tổ tiên đại Việt. Dạ kính thưa, nhà Trung Quốc nó đô hộ và cái đồng tiền của Hồ Chí Minh đó là nó tới một tờ bạc tới một triệu đô, triệu đồng rất nguy hiểm cho dân tộc đồng bào và tất cả trên thế giới nền kinh tế trên thế giới nên thay đổi cái đồng tiền của em phở quảng đới là điểm yeah. đây là những cái đồng, đồng tiền nó thay đổi cái bát bo đây cái bản đồ của dân tộc Đại Việt ô Việt, Hồ Việt, Đồng Việt, Măng Việt, Âu Việt, Điền Việt, nhà nước Văn Lan, Nam Việt và Lạc Việt. Yeah. Dạ. Ở đây những cái đồng tiền thay đổi bên Việt Nam số cộng sản hết cộng sản thay đổi cái đồng tiền từ 100 đồng đến một xu đây cái đồng tiền 100 đồng 50 20 10 đồng rồi dạ, 5 đồng 2 đồng 1 đồng 50 xu 25 xu 10 xu 5 xu và 1 xu đây những cái đồng tiền dạ. đây cái phần đất ô việt hồ việt đồng việt âu việt măng việt điền việt nhà nước Văn Lan Nam Việt và Lạc Việt. để cái phần gốc của phiên bản Việt của chúng ta. Và đây cái Giang Sơn lãnh thổ, hai quận Quế Lâm và Nam Hải, phần đất này. Là tất cả đất đảo Biển Đông của Việt Nam Đại Việt trên thế giới. Và đây, đây bản đồ vùng đất mà tất cả dân tộc của Đại Việt của chúng ta ở bên Trung Quốc bây giờ trả lại hết tất cả phần đất này và trả lại hải đảo Hải Nam và đảo đây đảo đảo Hải Nam đây đây Thái Quan và tất cả biển Đông dân tộc Đại Việt đây cái vùng đất này dạ. và đây Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam Việt Nam quần đảo hoàng sa trường sa của Việt Nam Đây. hoàng sa trường sa của Việt Nam quá rõ ràng lại trả lại cho Việt Nam về luật quốc tế Liên Quốc Trung Quốc phải trả lại thằng đó và và dạ, kính thưa quốc dân và tất cả người trên thế giới đây cái phần đất mà dân tộc của đại việt của chúng ta bản đồ tất cả đất đảo hồng kông thái quan quảng đông quảng tây quảng an quảng西西an và tất cả phúc kiến hồ bắc hồ nam dân tây dân tô dân tây tiết giang tất cả vùng đất này dân tộc này đại việt của chúng ta và tất cả cái cái đảo ở biển đông này là của dân tộc việt nam đại việt của chúng ta dạ kính thưa đồng bào quốc phải trả lại vùng đất này đây cái văn bản thu hồi đất thu hồi tất cả cái vùng đất hoàng thượng emperor hoàng đế lê điền ký cái, cái vùng đất thu hồi lấy lại trung quốc trả đất theo đúng luật quốc tế đưa lên liên quốc thì trung quốc trả cái phần đất này và dạ, hoàng thượng ký còn thử ký một cái văn bản gửi đến Liên Hợp Quốc trên thế giới này đây cái văn bản còn thượng ký số cộng sản hết cộng sản chuyển qua cái đồng tiền của em vào quận đế lê điền giờ đây giờ đây bản tuyên ngôn độc lập thống nhất giang sơn đại việt yeah. Dạ. kế bán tổ quốc phản quốc kế bán đất Việt Nam hay ký giấy tờ mất thước núi tắt sông chia biển đông của Đại Việt kẻ nào ký Hoàng Sa Trường Sa và mất dốc bản dốc thước núi tắt sông tự Hải Nam, Ba Cao, Hồng Kông, Thái Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Hoàng Sa, Trường Sa. Dốc bản dốc sẽ được tử hình tịch thu tài sản tru di bằng chất nổ tịch thu tài sản kẻ nào tham nhũng tử hình tất cả gia tộc có con rể ly hôn vẫn tiếp tục tử hình tịch thu tài sản trong và ngoài nước trên thế giới kẻ phản quốc làm gián điệp cho kẻ thù Trung Quốc và nước ngoài tử hình tất cả gia tộc tham nhũng tử hình tất cả gia tộc và tịch thu tài sản và kẻ gián điệp tử hình tịch thu tài sản trong và ngoài nước Việt Nam Mỹ trên thế giới kẻ nào bắt tay quan hệ ký giấy tờ các đặc khu đưa người Trung Quốc vào Việt Nam chứ được tử hình tịch thu tài sản trong nước Việt Nam, Mỹ trên thế giới. Cái nào quan hệ kinh doanh, mua bán, giao lưu với Trung Quốc, tàu mang rợ, tử hình tất cả gia tộc tịch thu tài sản trong và ngoài nước trên thế giới. Kẻ nào tuyên truyền làm mọi hình thức hoặc mọi hành động phản quốc tử hình tịch thu tài sản trong và ngoài nước trên thế giới thông báo này tất cả trên thế giới trong Việt Nam đốt sách của Trung Quốc tất cả dân hóa của Trung Quốc đập dọn sạch sẽ tẩy rửa xóa sạch chữ của Trung Quốc trong và ngoài nước trên thế giới và kẻ nào tàn trữ tài liệu chữ viết của Trung Quốc sẽ được tử hình tịch thu tài, tài sản tử hình tất cả gia đình kẻ nào mua bán kinh doanh cửa hiệu của tiệm có chữ Trung Quốc tịch thu tài sản trục xuất đuổi ra khỏi nước Trung Quốc đuổi ra khỏi nước và thông báo tất cả Việt Nam Mỹ trên thế giới tịch thu tài sản của Trung Quốc thông báo này là người tàu mang rỡ nguồn gốc người tàu mang rỡ trục xuất ra khỏi Việt Nam và tất cả tịch thu tài sản Việt Nam trên thế giới và nếu có con gái Việt Nam bắt trở lại vì nó đem qua đem về nước nó nó làm nô lệ và thông báo này khoảng một tuần mồ mã của Trung Quốc người tàu mang rỡ đào lên lấy hài cốt đào mồ mã lên lấy hài cốt đốt xác đốt cả xương hài cốt bỏ biển và sang bằng trả lại vùng đất dân tộc tổ tiên đại việt đại việt của chúng ta sang bằng đuổi ra trục xuất tịch thu tài sản tất cả người trung quốc hài cốt được lấy lên và đốt sang bèn lấy lại tài sản trân trọng trân trọng trục xuất tất cả người trung quốc ra khỏi nước trân trọng trân trọng và đây cái vùng đất vùng đất vùng đất này của em phờ hoàng đế lê điền sân hai xia vùng đất này của em phở hoàng đế lê điền hồ nam của em phở hoàng đế lê liên hồ bắc vùng đất này của em phở hoàng đế lê liên quảng đông vùng đất này của em phở hoàng đế lê liên quảng tây vùng đất cái vùng đất này của em phở hoàng đế hoàng thượng lê liên cái vùng đất này của em phở hoàng đế lê liên cái vùng đất này này của em phở hoàng đế hoàng thượng lê liên tất cả vùng đất này được trình lên Liên Quốc đã thu hồi lấy lại vùng đất này đây cái vùng đất này đúng theo bản đồ Trung Quốc trả lại vùng đất này trả vùng đất này Trung Quốc trả lại vùng đất này Đấy, vùng đất này đúng theo bản đồ đây vùng đất này trả lại em phờ quần đá lên giờ dạ đây vùng đất này này của em phờ quần đá lên nè Trung Quốc các bản đồ trả đất đây vùng đất này của em phờ quần đá lên nè 52 thành phố Quảng Tây em phờ quần đá lên nè vùng đất này trả lại em phờ quần đế lên đi đây nè trả lại vùng đất này Trung Quốc kết bản đồ trả đất vùng đất này trả lại cho em phờ quần đế lên đi đây vùng đất này cái đất này của em phờ quần ra lên liền Trung Quốc phải trả lại con đất này Trung Quốc phải trả đất này uh ừ. -huh. Đây, Trung Quốc trả đất này, vùng đất này trả lại trả lại cái vùng đất này Trung Quốc trả đất vùng đất này vùng đất này này Trung Quốc đã đất và cái đảo Hải Nam cái đảo Hải Nam này nè của em phở quần đế lên liền Hải Nam tại đó và cái Trung Quốc nó lại trái phép nó làm cái Hoàng Sa Trường Sa này bây giờ nó phải trả lại vùng đất này đây Trung Quốc phải trả lại vùng đất này từ đây đây bản tuyên ngôn độc lập thống nhất dân Sơn Đại Việt trân trọng trân trọng trân trọng trân trọng tất cả các hồ sơ này sẽ được gửi lên Liên Hợp Quốc và thu hồi các bản đồ Trung Quốc và Trung Quốc trả đất xin trân trọng trân trọng trân trọng